à, ờ, 809 thôi quý vị nhá Nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một em Camry Một chiếc xe thần thánh, một chiếc xe hạng sang Đến từ thương hiệu nổi tiếng đó chính là Toyota Đấy, Và bây giờ sẽ là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc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 hạng sang được rất nhiều người mơ ước nhưng bây giờ nó giá lại rất là bình dân chỉ bằng một em à, à, morning số tự động thôi hoặc là chỉ bằng một em Atit đời lẻ 809 thôi quý vị nhá nhưng chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe hạng sang này đi cực sướng luôn quý vị nhá không một tiếng động luôn quý vị ạ Đấy, và form dáng của nó thì tính đến thời điểm hiện nay nó uh, cũng giữ được một cái dáng vẻ gì đó nói đến dòng Camry thì chưa bao giờ bị mất form dáng rồi quý vị nhá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 không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị đâm đụng gì đâu quý vị nhá cái cụm đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn trong veo luôn như mới luôn vẫn là đèn zin theo xe quý vị nhá Đấy, và đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi giúp chúng ta vận hành vào ban đêm một cách rõ ràng đấy từ năm 2004 trở lên thì nó đã lên form mới rồi nhá cái mặt ga lăng của nó đây đấy, kèm theo đó là các cái thanh tản nhiệt à, bọc inox chạy đều sang hai bên và chạy à, lên phía trên chính giữa là cái biểu tượng của Toyota thần thánh quý vị nhé Đấy, và cái đèn bi phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo luôn quý vị nhé không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bạc màu đâu quý vị Đấy, và cái đèn gầm này cũng còn cực kỳ đẹp luôn Đấy, cái đèn gầm này chúng ta thấy là cũng không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bạc màu đâu quý vị và cái ba đợt sốc của nó đây cũng có rất còn khớp khít luôn với cái đèn pha phía trước và cái ba đợt sốc phía trước đấy và nó không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đắp ma tít nhiều ở đây quý vị nhá Đấy, thân vỏ thì căng đét luôn quý vị đây Đấy, tôi quay cận cảnh chiếc xe này không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu Đấy, thân vỏ của nó thì à, những năm 2006 thì chủ yếu là nhập khẩu thôi lắp ráp thôi chưa có đồ nội nhiều đâu quý vị nhá Đấy, và cái khoang lốp đây chúng ta thấy là keo phủ sân của nhà sản xuất còn zin đét luôn quý vị nhá cái lốp này cũng còn tương đối đẹp với cái lốp này cho đi khoảng 2 năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây Đấy, la răng vẫn là sơn xịn của nhà sản xuất luôn chưa bị phết phẩy một giọt sơn nội nào ở đây đâu quý vị nhá và không bị xước xác hay là bị bạc màu hay xuống màu sơn đâu quý vị nhá đấy và chúng tôi đang giới thiệu cho quý khách đó chính là chiếc xe à, hạng sang Toyota Camry một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản và giá hiện nay lại rất bình dân đây cái khoang lốp phía sau bên lái đây quý vị đây chúng ta thấy là cái khoang lốp của nó vẫn còn xanh lét như thế này kìa mà đúng không không có dấu hiệu gì của sự một một cái gót khoang lốp đây tôi đang chỉ tay đây nó không có bị cắt vá hay đắp ma tít hay là bị à, gì đây à? đấy, đến cái keo cua lốp đây cũng còn zin luôn quý vị nhá cái keo cua lốp đây. chúng ta thấy vẫn còn nguyên luôn quý vị đấy và cái à, lốp sau đây cũng còn rất là dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai là năm nữa chúng ta nghĩ phải đến việc phải lốp nó đến từ thương hiệu Michelin của Thái một cái dòng lốp xe rất là êm luôn đây và cái mặt la răng phía sau bên lái đây quý vị cũng còn trắng tinh luôn không bị phết phẩy sơn nội hay không bị xuống màu hay bị xước xác nứt vỡ gì đâu quý vị đấy cái đèn hậu phía sau đây đã là, là form mới đèn bông bi rồi quý vị nhá cũng còn đỏ au trong veo luôn vẫn đèn zin theo xe quý vị nhá đấy và cái biểu tượng Camry kia đấy. kiểu dáng ngồi xe chạy rất là đầm và chắc chắn khoang nội thất bên trong cực kỳ rộng luôn quý vị nhá một chiếc xe hạng sang mà quý vị đấy đã được chủ nhân người ta độ thêm màn hình camera lùi đầy đủ hết rồi quý vị nhá đấy cái đèn hậu phía sau bên phụ đây cũng vậy cũng còn trong veo như mới luôn quý vị nhá Đấy, số sàn 2.4 nhiên liệu của nó nằm trong khoảng từ 7 cho đến 9 lít xăng trên 100 km quý vị nhá Đấy, cũng rất là hợp lý thôi Đấy. và tiếp theo nữa chúng tôi truyền tải đến cho quý khách cái khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị đây các cái gót khoang lốp tôi đang chỉ tay này nó vẫn còn tươi sần sáng như mới như này cái keo cua lốp đây vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá không mất một phân nào đâu đấy cái khoang lốp của nó đây còn xanh lét còn sần nguyên đấy, lốp thì tương đối dày với lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa mình nghĩ đến việc phải thay lốp đây và à, cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không bị sức xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị thân vỏ thì là căng đét luôn đấy. và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía trước đây bên phụ đây đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục còn rất là sáng keo phủ sần vẫn còn zin luôn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 còn rất là căng không có dấu hiệu gì của sự rách vá hay xuống màu da ở đây quý vị nhá đấy một điều đặc biệt nữa đây chúng ta nhìn vào cái vô lăng này thì chúng ta biết là đi ít hay đi nhiều đây các cái khóe vô lăng đây nó không bị à, mờ không bị mòn hay bị xuống màu à, ở đây quý vị nhá vô lăng của nó còn cực đẹp luôn đây còn rất là gai luôn quý vị nhá các cái vành vô lăng này Đấy, chúng ta nhìn thấy là còn rất gai luôn đặc biệt là mặt vô lăng của nó đây biểu tượng Tota vẫn là biểu tượng zin của nó không bị bạc màu nhá quý vị nhá vô lăng tích hợp luôn đấy chúng ta thấy như vậy đấy cái mặt tablo của nó đây đấy, tôi quay thật gần để quý vị và các bạn theo dõi chúng ta thấy cái độ chất của nó như thế nào và bên trong vẫn thơm mùi mới màn hình camera lùi đầy đủ hết điều hòa tự động quý vị nhá đây chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta biết luôn này đấy các con số các danh số còn rất là sâu và rõ ràng luôn quý vị nhá đây cái tắp bi cửa đây của nó đây đấy chúng ta thấy nhựa đấy, của nó còn sần như thế kia cơ mà đấy đã được bọc vân gỗ cái tắp bi là da xịn luôn đấy, quý vị nhá đấy à. đây các cái chốt cửa đây còn sáng trưng các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần đồng chạm cửa lên mở lết quý vị nhá cái tắp đi cửa của nó đây quý vị ấy còn rất là đẹp luôn đã được bọc phân gỗ nhìn rất là sang trọng và ấm cúng quý vị nhá kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây keo chỉ thì không mất một phân nha quý vị nhá cam kết với quý khách hàng là không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đây chúng ta thấy rằng là keo chỉ của cánh trước bên phụ đây quý vị ấy, kể cả cái phần phía dưới này đây phần gót thì dưới hay tiếp xúc với nước nó hay bị mọt mục hay bị bất chỉ ở chỗ này đây nhưng mà chiếc xe này thì không nhất các con ốc này cũng chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu quý vị tiếp theo nữa tôi truyền tải đến cho quý khách cái tắp đi cửa phía sau đây chúng ta thấy mới chưa nhựa của nó đây sần trên này đây đấy nó sần mà nó còn tươi như mới luôn quý vị nhá ngồi trong xe chúng ta thấy rằng là còn thơm mùi mới luôn đấy. Đấy. cái phần nhựa phía dưới màu kem này cũng còn tươi và rất mới luôn cái à, này cũng vậy đã được bọc vân gỗ rồi nhìn ấm cúng sang trọng đấy, một chiếc xe hạng sang mà đấy, keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị đây cái tem này cũng chưa một lần à, còn zin nhà sản xuất các con ốc cũng chưa một lần mở quý vị nhá keo chỉ không mất một phân đấy kể cả cái phần phía dưới này đây nơi tôi rất thay quay đây đấy cũng còn zin đét luôn khoang lốp của nó đây ấy cái keo cua lốp cũng còn zin luôn mặt la răng đây cũng còn sáng trưng luôn hàng ghế thứ hai đây quý vị nhá vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn nhá quý vị nhá may rất là căng Đấy, rất là kiểu dáng và đặc biệt là cái da xịn này thì nó phù hợp với cái dòng xe Camry này luôn quý vị nhá ấy hai trần thì căng ghét sáng trưng như mới luôn quý vị nhá ấy và chúng tôi đang truyền tải đến cho cái khách cái sản phẩm đó chính là chiếc Camry sản xuất cuối năm 2006 tên tư nhân chính chủ đây chúng ta nhìn cái vành vô lăng này chúng ta biết là nó chất như thế nào quý vị nhá Đấy, vành vô lăng của nó đây Đấy đấy, cái tắp bi cửa đây hai hàng ghế đây đấy cái tắp bi cửa lái đây quý vị đấy các cái phím bấm xuống kính lên xuống đây cũng còn rõ ràng không bị mòn mờ một con số nào một chữ số nào quý vị nhá keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị đấy không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên vào lết đấy và đây cái phần gót phía dưới đây cũng không bị mất keo chỉ đâu kể cả các bậc lên xuống đây chúng ta còn thấy nó sáng như thế này cơ mà đấy các cái chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở đây chưa một lần động chạm cửa lên mở lết đây quý vị nhé đấy, và chúng tôi à, đang truyền tải đến cho quý khách những hình, hình ảnh chân thực nhất của chiếc xe này quý vị nhé Đấy, và quý vị nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này và sau khi xem xong video clip của chúng tôi nó khoảng thời gian từ 20 cho đến 30 phút cơ thì chúng ta cũng đã định hình và đánh giá được đến trên 90% chất lượng của chiếc xe này và nó có như thế nào chúng tôi miêu tả chân thành chân thực đúng như vậy không thêm bớt quý vị nhá Đấy tiếp theo nữa là cái tắp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị Cũng còn sáng trưng như mới luôn Đây các cái tem của nhà sản xuất vẫn còn zin keo chỉ của nó đây Không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị Đấy Đấy, cái bậc lên xuống của nó còn sáng như này cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn khá là tươi quý vị nhá đấy và bây giờ là cái cốp sau cốp sau đây đấy cốp sau đây cái keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị đấy còn nỉ của nó đây còn mới tinh luôn keo chỉ của cốp sau đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu ấy rất là đẹp không đâm đụng đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này đây keo chỉ của nó đây hai bên má của nó đây quý vị đấy đinh tán của nhà sản xuất đây đấy kể cả bên này như vậy đấy bên hông này như vậy đấy. rất là kỹ cho cái khách hàng luôn hai cái đèn hậu phía sau còn rất là đẹp luôn quý vị nhá dở được chỗ nào tôi dở hết cho cái khách hàng xem luôn quý vị đây cái khoang lỗ của nó đây ấy nó còn xanh còn sáng như thế này mà Camry một chiếc xe đẳng cấp mà. Đấy. đây chúng ta thấy chưa còn sáng chưa rất là đẹp luôn quý vị nhá giá thì rất là hợp lý đây ấy chúng ta thấy còn xanh lét càng đét như thế cơ mà rất là hợp lý cho quý khách luôn đây ấy giờ được chỗ nào tôi dở hết cho cái khách hàng xem luôn rất thực tế và chân thực quý vị nhá đấy máy hút mùi hút miếc khử mùi của miếc ở đây có hết quý vị đấy một chiếc xe hạng sang rồi này, đấy đây tôi quay cả gầm cho cái khách hàng xem luôn đây đấy cái, gót hộp lốp đây lốp lốp lốp dự phòng này nó cũng hay mọt lắm nhưng chiếc xe này chúng ta thấy chưa nó còn xanh lét như thế này kia mà đấy gầm nghĩa của nó kia đấy, rất là kỹ cho quý khách hàng luôn rồi đấy và bây giờ sẽ là cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đấy, nhưng trước khi đi vào phần động cơ tôi xin phép quý khách hàng được nổ máy đây ta nhìn thấy cái tắp lô của nó đây chúng ta thấy là nó còn mới như thế này cái mà nhựa của nó còn sáng như thế này đấy cái tắp đi cửa kìa đấy nó còn mới như thế cơ đấy rất là kinh khủng quý vị nhá là chúng ta nhìn vào cái vô lăng này chúng ta cũng biết luôn đi ít đi nhiều cực đẹp luôn quý vị nhá đấy các cái khóe vô lăng này chúng ta thấy nó không bị bóng không bị mòn mờ một chút nào cái mặt vô lăng này cũng vậy còn tươi sần như mới luôn biểu tượng tota không bị à, bạc màu một chút nào quý vị nhá đây đấy các cái con số các dãnh số này còn quá rõ ràng luôn quý vị nhá đấy và bây giờ sẽ là phần động cơ của chiếc xe này máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn máy đại chất luôn đấy là cái cam kết của chúng tôi nhá đấy đây răng của nó đây các lỗ bấm vẫn tròn xe đây quý vị nhé tem của nhà sản xuất đây đấy đinh tán đây đấy tem của nhà sản xuất đấy các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá đấy đây tròn xe luôn hai bên má của nó đây cụ giảm sóc đây đấy chúng ta thấy cái máy đang nổ nhá máy nổ cực êm luôn nhá quý vị nhá đi cực sướng luôn không có một tiếng động luôn đây hai cái cụ giảm sóc của nó đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị đấy tem vẫn là tem zin của nhà sản xuất quý vị nhá đấy hai cái đèn pha này vẫn là đèn zin của nhà sản xuất luôn đây cái keo chỉ của cabo phía trước đây đấy, không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đấy, rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy các cái lỗ đây vẫn còn tròn xe luôn đây các lỗ bấm tròn xe đây đấy, đinh tán của nhà sản xuất đây đấy, vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá đây các lỗ bấm đây từ tượng tota đây đấy theo chỉ đây theo chỉ ở đây đấy, còn cực đẹp luôn quý vị nhá đấy đẹp luôn đấy. đấy máy đang nổ nhá máy nổ cực êm luôn quý vị và rất là khô ráo nhá quý vị nhá không có biểu hiện gì của thấm dầu đâu quý vị nhá đấy cam kết với quý khách hàng luôn một chiếc xe có thể nói là còn rất là chất luôn quý vị nhé mà giá thành thì rất là hợp lý luôn Đấy, rất là phù hợp với anh chị em chúng ta đi ký kết uh, hợp đồng hay là uh, các chú các bác chúng ta đi uh, uống cà phê mỗi sáng Đấy, hay là chúng ta đi gia đình đều sang hết quý vị nhé một chiếc xe đẳng cấp một thời mà vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu thiệu cho quý khách hàng thật kỹ cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong của chiếc xe này và trước khi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây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 Giá trên đã bao gồm cả rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho cái khách hàng ở xa cho một chiếc xe Toyota Camry sản xuất cuối năm 2006 quý vị nhá. Và bây giờ sẽ là một chút nội thất bên trong để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây. Đây chúng ta thấy là cái tắp bịt tắp lô của nó đây, còn sáng nguyên như mới. Vô lăng thì cũng sần nguyên luôn. Hàng ghế thứ nhất đây vẫn là da xịn của nhà sản xuất. Tắp đi cửa đây, ấy chúng ta thấy là còn tươi sáng như mới luôn được bọc vân gỗ các cái tay mở cửa bọc vân gỗ đây không bị mòn mờ một chút nào keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả phía dưới này đây đấy chúng ta thấy là như vậy hàng ghế thứ hai của nó đây đấy vẫn là da xịn của nhà sản xuất quý vị nhá màu kem rất là hợp lý rồi cái tắp đi cửa sau bên à, phụ đây quý vị cũng còn sáng trưng như mới xe ngồi trong nội thất còn thơm mùi mới luôn keo chỉ của gánh sau đây đấy, chúng ta thấy rằng là không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả phần phía dưới này đây thì gót khoang lốp đây đấy chúng ta thấy rằng là mặt la răng của nó đây còn cực đẹp luôn quý vị nhá đấy tiếp theo nữa là cái tắp đi cửa đây tôi tổng hợp lại tôi đi hơi nhanh một chút quý vị nhá đây cái tắp đi cửa của nó đây bên lái đây các cái à, phím lên xuống kính đây gương kính chỉnh điện gương gập điện đầy đủ hết quý vị nhá và keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị để phần phía dưới này đây